10 video lia cam của Kiệt Edit được thì các bạn tặng cho một like và một lượt đăng ký. Nghe xuân sang thấy trong lòng mình chứa tràn tiếng pháo vui bay vòng tay anh chỉ cầm của nó Hoa, anh cửa nhà em anh chỉ đứng và ngó qua không dám lại gần không phải do anh sợ gió Sài Gòn ngày cuối hạn em cô gái tóc ngắn ngang vai nụ cười em tỏa nắng và ánh mắt đẹp như sương mai dáng hiền trông nhỏ bé em cao một mét năm hai đó anh thấy em vẫn hay cười và hình như em chưa thương ai úng úng úng úng úng úng bấy nhiêu sai tình tình tình tình tình tình tình tình Quay quay quay quay Sao mới gặp lần đầu mà đầu mình quay quay Anh ơi anh à Anh bắt bùa gì mà lại làm em yêu vậy đời vui lắm nha một giây ta duyên hai đứa thương tay.